cái clip này <clears throat> nói chút về phía bên tâm linh tại thấy nhiều cái comment mà của <clears throat> nhiều người không hiểu về à, sao thời đại này có nhiều người đang giàu có tột bực tự nhiên thành tưởng tưởng rồi à, không thèm đi à, có vợ đẹp cũng không không chịu ngủ chung để vợ mình cô đơn rồi có những người à, nói là kiếm đồ những người à, đang nói chuyện về cái đổi giọng họ ờ, mấy đó nhiều là những người đang bình thường tự nhiên cái có thần thông vô bẻ tay bẻ chân bẻ đâu là hết bệnh đó những cái tự nhiên à, tự nhiên cái uh, ngủ đêm sáng thức dậy sưng ông này bà nọ thì mấy cái hiện tượng đó là thời này á thời cuối của hạ quân cha mở cổng cho tất cả các tầng trời địa ngục mở để <laughs> cho lên đây mày cơ hội chót á giống như ok đây chuyến đời chót á gán à, lên nè thử nhà quỷ cũng là con của thượng đế nha ma cũng vậy họ cũng có thể tu thành phật á thử là chót à, thì cho nên họ cứ uh, nếu mà đầu thai làm em bé mà lớn lớn lên rồi không có chuyện nó khó lắm nó cũng khó không giống như mình chồng à, cây sồi mà chợ có trái biết chừng nào lâu lắm có chục năm đúng không cái này sẵn có trái vô à, cấy ngang đó là bụp vậy đó à, chia công đức thì à, nó nhiều lắm nhiều đại gia bởi nó mình mới nói tên có nhiều người lên thuốc nổi tiếng rồi đó hả đó mấy cái đó đó gọi là thiên lý thần ở ngoài vũ trụ á thần cũng có thần tà rồi cũng có thần tốt có tiên cũng có tiên tà cũng có tiên tốt quýnh lộn nha, chối chá chảnh rồng cũng có rồng tà nữa mình bị rồng tà tấn công một trước nhiều lần rồi à, tướng cũng có tướng tà cái gì cũng gõ đời mình chứ thôi không có gì khác thì à, xuống à, họ cũng muốn à, lập công bồi đức cho nên lựa anh nào tướng đô con đẹp trai đồ à, nhập vô mượn nhập tiền khúc vậy đó ngày 24 tiếng mượn chừng vài à, ba tiếng vậy đó đi làm chia công đức rồi cái dạng mà những cái dạng những cái người ngồi thiền mà ngồi không đúng mở mở niềm cung tức là mở cửa đó, định không mà không đúng rồi xong kéo là thành ra giống như à, hội chợ ai muốn vô mượn nhà tôi nhà tôi trống mở cửa nhà không có cửa nữa à, muốn vô mượn lúc thì làm à, lúc đó thì làm à, làm gì Đợi. lúc thì làm à, kháng chiến thời dựng thời dựng minh kháng chiến à, lúc à, thì người khác vô thì làm chức khác kháng chiến là mấy người quán khăn caro rồi đại khái mấy cái này mấy vị thầy lớn người ta nhìn người ta biết hết á rồi lúc thì ờ, người khác sưng này sưng nọ ừ. nhưng mấy hiện tượng vậy á những người mà trị bệnh giỏi rồi đó là không phải cái người không phải bản thân không phải cái bản thân người đó nha mà là cái gì mà là, là nhập vô á mình cũng không biết người đó là ai người ta cũng không xưng tên nữa thì vô vậy đó mà Dạ, có những người vô hay mấy xác hay mặc đồn quan công rồi vuốt râu rồi này nọ nó không phải quan công <laughs> đâu nó là atula thiên lý thần vô đâm lũng lỗ hay lắm bên ờ, thái lan á tụi nó ừ, có đó nhiều việt nam cũng có đủ hết nuôi à, mấy con dông mà bị phá thai đó cái thành ra thành ra cái gì Thái Lan kêu là Khmathon hay gì gì đó đó có thiệt đó mấy đứa nít đó tự nhiên sao nó là nít mà bạn nít ma nữa thì lúc nào giống như con mình nít vậy đó cũng nhõng nhẽo rồi muốn uh, tạo sự chú ý người ta uh, mà khi mà nó mà, mà con mà nó muốn tạo sự chú ý là cái gì nó phá khủng khiếp ừ ở tất cả những cái casino lớn của Mỹ nè trời Mỹ nó chơi đó còn dữ hơn, hơn Việt Nam nữa nghe đừng nói tưởng Mỹ mà không có mấy đó cái casino lớn á, ở trên Las Vegas á. trước cửa nó đều chôn chôn mấy ma con đó đó chị biết không nó bắt đứng trước ai đi ngang à, rồi nó nó khiến cho vô vô để quýnh bài thua ở trên nhà lầu của mấy casino á nó có mấy cái phòng á ờ mấy con à, đó đó nhỏ nhỏ vậy đó thì nó cho ăn kẹo mua búp bê rồi cho nó mỗi ngày đem vô chừng 10 à, đại gia thôi là nó lụm được vài trăm triệu rồi mà uống mà <laughs> vài triệu rồi rồi cái nó à, trên đó là rồi nó dữ lắm chứ không phải là không có rồi đầu tiên thì nó cho ăn nha nó khiến cho ăn mà mà nó điều khiển mình được khiến ăn khoái phải đặt thêm hồi mai quýnh bài đặt thôi ờ, thôi có nhiều thẻ cả hết đó, tại sao sòng bài nó lúc nào cũng ăn hoài là nó có nó có mà ừ. ma con đó đó dạng giống giống như không ton đó vậy đó đừng đụng tới mấy cái đó không có bền muốn cho thấy comment có nhiều người cứ hỏi hỏi hiếu kỳ thì cục tốt hiếu kỳ thì cái này rồi à, cũng như có cái tâm linh có tinh thần đạo là tốt chắc ăn thì lúc nào cũng giữ ví dụ như mình phải coi cái người đó cái đầu óc phải tỉnh táo nghĩa là tu tu đời đời vợ con nghĩa con hay là anh em anh em cái nào rõ ràng cái đó chứ tự nhiên cái đang <laughs> vợ cái đầu ấy bỏ vợ rồi này nọ không có đúng phải làm cho vợ chồng hạnh phúc rồi bắt đầu mới tới mấy vụ đó thì thật dạy thì ờ, ờ, đạo đời song tú cái này mình nói bản thân mình nè nói ai hồi xưa thời gian đầu biết cái núi thiên long sơn rất là linh thiêng mấy chị vị chảnh về nói hoài xong rồi bản thân mình tối ngày cứ ngồi chảnh ngồi thiện chảnh <clears throat> khi có một lần sư phụ mà thượng tới công á về ông gõ đồ ông la cho một chặt con con có biết á con mà hành thành à, công ở không có con mà làm à, đời mà không có thành công đạo cũng sẽ không có thành công ừ. ngài phải nói phải à, song song giống như chiếc xe đạp vậy mình lái mà niễn con bên đó, nó không có không có được à, đó sư phụ dạy này hòa thượng tới công dạy nha ổng sát mình chịch cá là ổng ổng la ổng dạy à, thì ngoài đời cũng vậy nên tất cả các uh, quý vị nào mà, mà hiểu về cái này có comment đóng ở trong hỏi kiệt mấy này hiện nói người mình nói ấy chỉ có những vị cao tăng ngồi thiền càng tu cao càng giỏi càng có thần thông đầu óc người ta càng minh mẫn thì là đúng còn cái ông nào mà cứ ờ, nói nhiều mà mơ mơ hồ hồ đừng tin nhất là ông nào mà lên trên đó mà nói mà cứ nghĩa là đa văn đa ngã đó cứ dùng theo ba cái sách ờ, học được ờ, đọc có mấy chapter mấy mấy trang đó rồi cứ mượn người này mượn ô kinh phật nó như này thật sự tự ông chế ra thôi khi ông nói mình sao kiểm chứng được nó, nó nó rất hay rất là hay nhưng mà cuối cùng á, là làm cho người phản ảnh lại không có biết cái nào đúng nào thật nhiều lúc thấy ông thì nói có phật bạn âm ông thì nó không có rồi ông thì nói ờ, ăn chay không ờ, ông thì ăn mặn thật sự phật rất là vô tư cái gì cứ để tự nhiên mà cũng ông ai cũng trúng hết không ai chặt hết à, nhưng mà nói chung ông nào mà lên mà đã kích người này người kia là không có nên vậy để, để tự nhiên cái này nó hơi xa xin lỗi <clears throat> trở lại mấy comment của mấy nói là mình không có nói tên chỉ giải thích vậy có những người á là một hình hai bóng á nghe hai bóng nghĩa là à, có lúc đang nói chuyện mình cái giọng gì cái hồi đổi giọng là biết là một người khác nói đó chuyện gặp cái đó nhiều lắm à mình cứ tưởng là một không phải xung quanh thì có, có cất uh, à, nhiều lắm mấy ông rồng mấy ông thiên tướng heo mấy linh căn mấy người vậy đó họ biết hết ở nửa vòng trái đất cho bên kia biết gì hết mấy này mà họ flip ra cái màn hình thôi <clears throat> là họ biết thiệt thứ thiệt thứ giả rồi có cần người thường để nói thì mấy thầy lớn cũng, có thể ra biết <clears throat> thì nói mục đích trên làm mấy cái này là trên cho lộn chút để làm chi à, tu thêm đừng có nản sát bên rồi gặp, sắp gặp phật rồi không có được nản à, như là mình à, đứng cổ vũ à, thêm mấy chai nước cho à, quý vị chạy à, tới tới à, đạt <laughs> uh, cúp dạng mà gán ừ, đi chứ còn mà nghe um, bớt bớt um, bớt nghe um, người này phân tích người kia phân tích mình chỉ nhắm một đường mình đi thôi cứ niệm đại bi niệm lăng nghiêm sáng đọc lăng nghiêm rồi mỗi sáng trước khi ra khỏi giường nhớ đọc là uh, mà cái chú mà khi mình đạp mấy con gì á đừng có chết thì ờ, đọc cái đó nhiều nhiều vô đại bi lăng nghiêm lăng nghiêm mà không có đọc hết năm đệ thì án đọc ờ, khúc nhỏ thôi án a nó lệ thôi sáng thì đọc là tuần kêu dần đoán trực chi mộ nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ nhược ư túc hạ tán kỳ hình nguyện như tức thời sanh tịnh độ mình cứ đọc vậy á mình bớt tội nhiều lắm á rồi đi thấy con nào chết dọc đường á niệm phật cho nó mấy câu bữa nào thì kể có câu chuyện hồi xưa ngoài phú quốc á, đọc chú giảng sanh thấy mấy người ta để cho mấy cái hồ tôm cá đó cứ đứng đọc nam mô a di đa và dạ đa thay đa dạ ra đi ra đọc đã động hồi cái đi về ngày mai nguyên cái biển mấy con hải sâm nổi nổi lên chết queo hết trơn à. rồi cái qua ngày <laughs> sau Dạ, cũng độc nữa vô ờ, chỗ cái ruộng ra mấy con vịt độc mấy con vịt cũng ngã rầm rầm chết cái đó mình thương nó mình độc để cho nó bỏ cái kiếp súc sanh nó tiến lên cái đó có thì cũng ngàn phần trăm lúc đó không biết cái miệng thao động thấy thì tóm lại ờ, thì mấy cái comment ờ, quý vị hỏi về mấy cái hiện tượng đó thì uh, mấy mấy mấy thầy mấy thầy á mấy thầy ngồi thiền giỏi á người ta có thể giảng pháp cho ma nghe được ma không phải là ai cũng giữ đâu nhưng người mình thôi cũng có người giữ người hiền á ma cũng có người hiền mà thường mình bị à, hết tiền hay xui xẻo á là do củ quyền của mình ông bà mình nó phạt mình á không có muốn mình đi ăn chơi nhậu nhẹt để tạo nghiệp cứ nói sao tôi bị xui ừ. cho nên khi mà bị gì xui á lại ông bà mình á ổng ra ổng đi cha dạy con vậy đó mà dạy bằng cách nào cho mày gãy chân mày nằm nhà thay vì mày cứ đi chơi mà quậy tổng nghiệp đại khái nó có giống giống vậy đó mình chỉ thí dụ vậy thôi nha có đó lúc nào cũng lại ông bà trước lại lại phật lại ông bà cứ lại hoài ông bà mình là sát mình tổ tiên của quyền đất tổ những người tu á, mà nghe mấy ông thầy nói không có thổ địa rồi không có cửu quyền nghĩa tứ Phật Phật không Phật túc trên cao mỗi ngày cả mấy tỷ người khấn Phật Phật nào mà ờ, đi <laughs> cứu được người ờ, con tôi ờ, thi rớt cũng cũng trách Phật người muốn thêm mua có, có, có, có 1 triệu đô muốn 1 triệu mốt cũng khấn phật lẽ phật lúc nào cũng đi xuống xử mấy vụ này không có gì đó Di Đà Phật thì clip nhỏ nhỏ à, thì nói về mấy cái hiện tượng ở Việt Nam đừng có chạy theo mấy người mà dạ, hiện tượng như nhập đồng nhập xác nhiều người tức cười thấy trên đó mấy cái thằng ở ngoài à, bắc á, lên động là lắc là lắc nó đâu có gì đâu ờ, ngoài cũng tin xưa nè nói bản thân kiệt này nói luôn đó đó việc đi ờ, ngoài Bắc đi lo giấy tờ xây cái tháp thiên cái chị Lon đó là vợ ông Tô Lâm á bả là mẹ mẹ đó, bả là nhập đồng con là nghe bả dẫn về nhà bả ngồi bả lắc hoài không lên mà thường á là bả là lên cái mình nhìn lên trên ờ, mấy em mấy vị ngồi em miếng miệng không có dám nhập vô mà bà ngồi bà lắc hoài không lên bữa nào đi kiếm hỏi bả này chị Lon á vợ của, vợ của ông tướng Tô Lâm á thì đó đi với bà bà biết mình mà sau này khi ờ, mấy gì á về nói khi nào mà kiệt vô sài gòn á từ hà nội mà ba vô sài gòn rồi á ở ngoài đó đó bà lắc mới vô được chứ còn có kiệt đứng đó hả mấy vị hả không dám vô rồi kiệt lên núi tây thiên á đi vòng vòng trên đó cái xuống chỗ đó hình kiệt nhớ nha cái này cái năm hai mười lăm mười sáu cũng năm sáu năm rồi chỗ dưới mà có mấy con cọp thì nuôi ờ, thờ mấy con cọp ở dưới chỗ đó rồi có mấy mẫu ngàn mẫu gì đó thì không rành mà mấy mẫu gặp kiệt là khóc mừng mừng thì khóc chứ không phải gì hết ừ. những người linh căn ta mới hiểu rồi có mấy đó mà vậy là bà cũng giỏi đó bà gỡ biết bao nhiêu à, mấy cái mà Trung Quốc á, nó chấn ém nước Việt ở ngoài Bắc á, nó gỡ hết à. bà cũng có lực lắm á à, bà Ghi Lon biết giờ bà làm sao nói chị nghe nè em gửi lời thăm chị luôn nha chị mà, là để hẹn à, hẹn khi hội Long qua tái ngộ gặp lại hết còn bây giờ cái, bữa nào chị kể cái tháp thiên cái tháp thiên đó là trên trời à ở trên trời rớt xuống cái tháp thiên rồi lúc đó về để làm cái tháp xi măng mà cuối cùng cái tà nó quýnh vô tâm của mấy ông mình đó. chỉ có ăn tiền hối lộ thì thôi chứ không có chịu ký tốn gần 500 ngàn để mà độ chúng sanh mà độ gì đó không nổi đó trên à, ở cái lực của thiên đình à, với Phật á nhiều lúc mình cũng ngang ngửa với thiên mã nghe nó thì cũng à, cũng muốn con cháu nó chiếm quả địa cầu này <clears throat> cũng muốn cho tập chứng bình thành công để mà làm nhiều chuyện ác còn Phật mình đó thì muốn um, tụi nó đi để mà đừng có giết con giết cháu của tôi mỗi một chúng sanh mà chết Phật với trời với cha nó đau lòng nát ruột còn bọn nó hả trời ơi ăn đào thai nít ốc khỉ người bữa đó vũ hán thiêu sống người ta nữa tụi nó ghê lắm cái gì cũng làm làm mấy phụ nữ của mình nó bắt về bệnh rồi nó thả vô động rồi xong lúc đó rồi nó lấy nội tạng rồi nó bỏ vô cái máy sấy tiêu luôn mất tích luôn làm bao nhiêu rồi chuyện nói chung là nói về tội của tôi thiên ma này nhiều lắm mình kể không có hết tội của nó thế giới à, bên kia cũng đang đấu nhau mỗi lần mà nó thua đó đã làm cho mình lũ lụt nha mỗi lần lũ lụt hay là sóng thần hay là núi lửa hay là mấy cái chuyện hiện tượng đó là do bên kia chiến đấu nó muốn ra vậy đó quýnh lộn nhau vậy đó lúc mình thua có lúc nó thắng đánh qua đấu qua đấu về tất cả những ai tu tập làm gì làm một điều đại kỵ nhất đừng bao giờ thử thách với tụi nó nó là tôi không sợ ma tôi đừng giờ nói đó cả thằng thằng kỳ có biết bao nhiêu mấy ông mà hộ á kỳ có quân tướng có mấy vị hộ nhiều mà kỳ còn chưa dám nói nó quýnh lén dữ lắm mấy vị mình nhiều lúc cũng lơ lạng chút thôi là nó quýnh một cái là, là chiếc xe này ủa vô lại là cũng chết lạc tới lái cho nên tụi nó cũng giỏi lắm á ừ, giỏi à, giỏi bắn tỉa đó giống như đánh du kích vậy đó nó giỏi nên khi tu tập nó đừng có thách thức tụi nó mình cứ âm thầm mình tu thôi Không phải có sư phụ hay ngồi thiền không phải có sư phụ không có sư phụ lúc mình ngồi á lỡ như mình có gì á thì à, một người á à, giúp mình được còn không có lúc mà đi luôn rồi bị thiên ma nó bắt cái hồn nhốt cái chảnh luôn rồi em cà tân cà tân luôn á bệnh mấy thầy mà ở bên các à, sĩ á thầy đó giỏi á nói chung là những thầy nào đơn giản vậy là những thầy nào mà không có chức vụ gì trong chính quyền đó là mấy ông đó giỏi á ừ. kiếm mấy ông đó đơn giản vậy thôi à, mấy cái hiện tượng thầy này thầy kia xưng này xưng kia đó tốt nhất không có tin ai hết tại vì người mà thiệt á người ta làm gì thiệt người ta không có cần phải đi ờ, gieo duyên hay là làm này làm kia đâu <clears throat> tại vì xuống đây người ta chỉ cần ngày chén cơm với nước lạnh với ờ, miếng nước tương người ta sống và người ta là người ta cũng vui người à. ta không có muốn, những người tốt người ta không có muốn mà mắc cái nghiệp ai giàu cho một giọt nước một chai nước cho người ta người ta cũng không thích nữa đó là cũng mà mang cái nghiệp không ai mà muốn tái sanh lại đây mà, mà trái đất này là để mà đi ờ, chờ cho người ta trả cái ơn đó cho mình không ai muốn vậy chúng sanh sợ quả bồ tát sợ nhân thì mấy cái hiện tượng mà khác thường à, bình thường không muốn mặc đồ vest ngon lành quấn quấn khăn hay là làm mấy chuyện uh, danh lợi rồi đó nó không phải cái đó không đúng mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi đã thấy mấy comment xin chào hẹn cái clip khác ở dưới đạo phật